sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn mất mong em theo cả cuộc đời ba bàn thân anh còn chưa lo được lối Vâng, alo, alo, alo. Vâng, xin kính chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu 24 giờ của mình. Và hiện tại bây giờ là buổi tối của ngày thứ hai, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2019. Thì uh, như à, tất cả quý em, quý anh chị em chúng ta cũng đã thấy là bảng mở thưởng miền Bắc hôm nay nó đã sổ ra cho tất cả quý anh chị em. Thì trước khi đi vào cái phần uh, phân tích cái uh, bảng mở thưởng của đài miền Bắc ngày hôm nay thì uh, mình xin giới thiệu qua cái uh, kênh của mình kênh soi cầu 24 giờ và như quý anh chị em đã thấy thì uh, trước à, màn hình nhỏ của tất cả quý anh chị em đây là cái giao diện của kênh 24 giờ của mình và hiện tại thì uh, <clears throat> cái ngày hôm nay ngày uh, mùng 4 tháng 11 năm 2019 thì ở trên kênh uh, của mình thì uh, nó đã cũng uh, khá chi là khởi sắc rồi anh em nhé nó khá là khởi sắc so với uh, hôm mấy hôm trước thì hôm nay nó đã tiếp tục là đã ăn được uh, những cái mà mình đã mong muốn rồi quý anh em nhé Đấy. thì ở trên kênh trên kênh thì uh, ngày hôm qua tối hôm qua mình có lên kênh nó bắt cho ngày hôm nay là cái ngày mùng uh, 4 tháng 11 năm 2019 này Đấy, là cái ngày đầu tuần của cái tháng là <clears throat> của, uh, của cái tháng 11 này thì uh, cái cầu lô của mình thì nó đã rất dài ngày rồi nó đã gãy rất dài ngày rồi hôm nay thì nó lại à, lại tiếp tục chạy quay lại đấy đấy là cái uh, bảng giao diện cũng như là cái bảng chốt số của uh, cái kênh uh, soi cầu 24 giờ đấy, và mình có đặt tên là chuyên gia soi cầu 24 giờ thì anh em có thể là nhập tìm kiếm soi cầu 24 giờ hoặc là soi cầu chuyên gia soi cầu 24 giờ thì nó sẽ hiện lên cho tất cả quý anh chị em để chúng ta có thể click vào và có thể xem được Đấy, có thể xem được anh em nhé những cái mà à, mình à, chia sẻ đến cho anh em hàng ngày thì à, cái video ngày hôm qua thì mình có chốt cho ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2009 này độc thủ lô 54 bạch thủ lô 07 lô ghép xiên lô ghép xiên quý anh nhé xin lỗi quý anh em để mình à, tua một đoạn nữa tua đến một đoạn nữa thì với à, đúng đấy lô ghép xiên là 4554 và à, 5407 thì hôm nay thì à, về phần lô thì phần độc thủ lô con 45 thì nó đã không ra quý nhá mình chỉ ăn được mỗi con bạch thủ lô 07 à, thôi đấy, mình chỉ ăn được mỗi con bạch thủ lô 07 đấy, con 07 hôm nay nó ra cho à, tất cả quý anh em ở cái giải 6.2 này đấy đấy là về phần con bạch thủ lô còn con độc thủ lô 54 54 thì ở cái đầu lô ở cái đầu năm hôm nay nó đạt cho mình 52 và 59 chứ còn 54 nó không ra <clears throat> còn về uh, kết chạm đề kết chạm đề thì mắt cho anh em là đề chạm là chạm 1 và chạm 0 thì đề hôm nay nó về cho mình là con uh, à, <clears throat> 43 cho nên là mình đã không ăn cái chạm đề cũng như cái tổng đề nhá mình bắt cho anh em tổng đề tổng và 49 và 38 thì nó lại về tổng 27 Đấy, cho nên không ăn được cả cái uh, đề chạm cũng như là cái uh, tổng đề ngày hôm nay Đấy, về uh, cái bộ đề bộ đề thì mình bắt cho anh em cái bộ đề bộ đề 01 Đấy, 04 và 12 thì hãy nói về cho mình ở ngay cái bộ đấy là bộ 34 cho nên là chúng ta đã không ăn được à, cái bộ đề cũng như cái dàn đề à, của ngày hôm nay thì à, đổi thay vào việc đó thì hôm nay thì mình đã chiến được chiến thắng được con bạch thủ lô 07 quý em nhé đấy. và sau đây thì mình sẽ quay vào cái bảng mở thưởng của miền Bắc ngày hôm nay thì như quý anh chị em đã thấy thì bảng mở thưởng miền Bắc ngày hôm nay ngày thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2019 giải đặc biệt về có dạng năm số đó là 560 43 của anh em 56043 hai con đầu vào là con 56 tâm càng không Đấy, đầu 4 đít 3 ăn thẳng cho mình con à, đuôi đặc biệt ngày hôm nay là con 43 quý anh em và tổng của nó là tổng 27 quý anh em nhé Đấy. và in cho quý anh chị em bộ đề đó là bộ đề 34 của ngày hôm nay còn về phần đầu đuôi lô tô thì như quý anh em thấy là cái đầu lô tô miền Bắc ngày hôm nay thì tất cả các đầu nó đều ra quý anh chị em nhé tất cả các đầu nó đều ra Đấy, và cái đầu uh, lô mà đặc biệt nhất hôm nay thì nó ở cái đầu 7 với nhá nó ra cho quý anh chị em à, rất chi là tương bừng được rồi ở cái đầu 7 ngày hôm nay ra cho 71 này 74 75 hai nháy 76 77 và 78 Đấy, nó ra cho quý anh chị em rất chi là dày và đồng thời kèm theo đó là ta có đầu 8 này Đấy, đầu 8 này xong đó là đến đầu 9 này và đầu 2 Đấy, là rộng ra cho mình và đầu 4 nữa cũng khá chi là ok và đặc biệt nhất hôm nay ở cái đầu 4 là ra cho mình con đuôi đặc biệt hôm nay là ở cái đầu 4 quý nhé đó là xuất hiện cho mình con 43 con đuôi đặc biệt của ngày hôm nay còn à, về cái phần đầu lô kép bằng hôm nay thì nó ra cũng khá chi là nhiều quý nhá Đấy, nó xuất hiện cho mình ở cái đầu không này đó con không không một nháy này và tiếp đến tiếp đến là ở cái đầu 7 đầu 7 quý nhá đầu 7 xuất hiện cho mình con 77 cũng một nháy này và tiếp nữa là ở cái đầu 9 đầu 9 thì xuất hiện cho mình con 99 cũng một nháy đây là cái đầu lô kép bằng ngày hôm nay còn về cái phần đầu lô hai nháy hôm nay thì nó cũng cũng xuất hiện cho chúng ta nhé nó xuất hiện cho chúng ta đấy là ở cái đầu đấy đầu 7 đầu 7 đó con 75 hai nháy và đầu 8 là xuất hiện cho mình con 80 hai nháy và con 87 à, hai nháy đấy đấy là hai cái đồ lô à, ra lô hai nháy ngày hôm nay quý vị nhé và sau đây thì mình sẽ đi vào cái phần chính của buổi tối ngày hôm nay đấy là đưa lên cho anh em tham khảo những cái đường cầu hãy vào ngày mai <clears throat> ngày thứ ba ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 thì mình hy vọng là những cái cầu kèo mình chia sẻ lên đây sẽ giúp ích được cho anh em Đấy. và anh em nào mà có trùng cầu trùng kèo trùng với lại những cái à, đường lối của mình thì anh em có thể vào giao lưu tham khảo vào à, trà đá bia hơi Đấy. vào cà phê buổi sáng Đấy. <clears throat> thì đầu tiên thì mình sẽ đi vào cho anh em một cái um, cái cầu đầu tiên cái cầu đầu tiên các em nhé cái cầu đầu tiên và ở cái cầu đầu tiên này quý nhá, ở cái cầu đầu tiên này thì nó chạy cũng là mấy ngày thông rồi đấy thì à, quý anh chị em hãy để ý cái cầu cho mình nhá mình sẽ test mình sẽ test lại cầu này thì à, quý anh chị em hãy để ý là mình bắt đầu lấy cái cầu này là bắt đầu từ ngày cái ngày mùng 1 của tháng 9 là mình sẽ lấy hai con đầu vào của cái ngày mùng 1 tháng 9 này đấy là cái con à, 61 này và tiếp xuống đó là ta có con à, 40 này và xuống đó xuống tiếp ngày hôm sau là con 91 này và ngày hôm nay đây con 41 đấy. và ở cái vị trí này nếu như cầu này nó sẽ chạy cho ngày mai thì uh, quý anh chị em hãy để ý nhé hãy để ý cho mình cái cầu nó chạy là nó chạy chạm rất chiều ok quý anh em ạ <clears throat> thì quý anh chị em hãy để này con 61 này thì ăn về cho mình con 68 này ta ăn được là chạm 6 này ở đây con 04 này con 0 và con 4 này thì ăn về cho mình con 94 thì ta ăn được cái chạm 4 này Đấy. và con 91 thì ăn về cho mình con 11 ngày hôm qua này thì ăn chạm 1 này và ngày hôm nay ở cái vị trí này là con 4 và con 1 thì ăn về cho mình con 43 thì ta tiếp tục là ăn được cái chạm 4 và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy thì ở đây ta có sẽ có là chạm 3 và chạm không cho ngày mai quý em nhé ta sẽ có chạm 3 và chạm không cho ngày mai theo như cái cầu này nếu nếu như nó mà vẫn còn tiếp tục chạy cho tất cả quý anh chị em Đấy, cầu nó chạy là hình thức là nó chạy như vậy quý em nhé Đấy. và để mình hy vọng là cái cầu này ngày mai nó vẫn sẽ tiếp tục chạy cho tất cả quý anh chị em Đấy. và tiếp tục à, mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái cầu tay hai của nó nữa Đấy thì mình cũng lấy cái cũng hai cái con đầu vào thôi quý vị nhé cũng là hai cái con đầu vào đây là của cái ngày cái ngày mùng 1 tháng 6 là đầu tiên ta có con 68 này tiếp xuống là ta có con 99 này ở đây ta có con 31 này và đây ta có con uh, 90 và đây ta có con 85 thì quý anh chị em hãy để ý nhé hãy uh, hãy để ý cái cầu ở đây con 68 thì nó kết hợp với con 61 thì ta ăn về cho là cái ngày mùng 1 tháng 11 là con à, uh, 68 này đấy ăn được chạm 6 và chạm 8 Đấy. và tiếp tục cho ngày hôm sau thì ở đây là con 99 kết hợp với con 04 ở đây thì ta ăn được con 94 Đấy. của cái ngày mùng 2 tháng 11 à, và tiếp tục cho từ ngày hôm qua thì ở đây là con 3 con 1 kết hợp với con 9 con à, con 9 con 1 thì ta ăn được là cái con con 11 anh em nhé ăn được cái con 11 của ngày hôm qua và ngày hôm nay ở đây là cái vị trí ở đây là con 90 kết hợp với con 41 Đấy, con 09 và kết hợp với con 14 thì ATA là con 43 vào ngày hôm nay Đấy, con 4 ăn thẳng và con uh, ở bên này là nó lại ăn đổi bóng là con 9 Đấy, con 9 là bóng của con, bóng con 4 thì ăn về cho mình con 43 quý nhé Đấy. Và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy thì ở đây cái vị trí này là ta sẽ có con 5 và con 8. Con 5 và con 8 này kết hợp với con 3 con 0 này thì ta sẽ có chạm đuôi đặc biệt cho ngày mai, ngày mùng ngày thứ ba ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 các em nhé. Đấy. đấy là cái cầu đầu tiên mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai. Đấy, đấy là cái cầu đầu tiên các em nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ có một cái cầu ở trong cái à, giải đọc <clears throat> đặc biệt năm này cho, à, cho tất cả quý anh chị em tham khảo. Thì ở trong cái à, cái giải Việt Nam này thì mình sẽ có một uh, tiếp một cái đường cầu nữa cho quý anh chị em tham khảo vào ngày mai. <clears throat> đây là có 802 này 16 74 81 68 cái cầu là nó chạy hàng chéo các nhá nó chạy hàng chéo này Đấy, nó chạy hàng chéo này Đấy, bắt đầu từ, từ cái tháng 3 này tháng 3 này mùng 5 tháng 3 này Đấy. thì mình sẽ lấy là hai cái đầu tiên là mình sẽ lấy hai cái con đầu vào là con ở đây ta có 02 này ở đây ta có con 61 này ở đây ta có con 74 à, 74 đây ta có con 81 và đây ta có 68 và xuống đây ta có 14 là chịu quý chị em hãy để ý nhé 68 này 94 11 43 mình sẽ bỏ cái con 02 à, này đi tại vì là nó cái cầu của cái con 02 nó thuộc của ngày 31 tháng trước rồi cho nên là mình sẽ bỏ nó đi với anh em nhé Đấy. thì à, bắt đầu test à, tính từ cái à, tuần này thôi thì quý anh chị em phải để ý cho mình này ở đây là ta con 6 con 1 Đấy. hai con đầu vào của cái ngày là ngày mùng 6 tháng 4 này mình sẽ lấy con 6 con 1 này làm chạm cho cái ngày ngày mùng 1 tháng 11 này thì à, ở đây con 61 thì ăn về cho mình con 68 ăn chạm 6 này tiếp ngày hôm sau ở đây cái vị trí này con 7 con 4 Đấy, thì ta ăn về cho ngày mùng 2 tháng 9 là con 94 thì ta ăn được là chạm 4 này và ở đây cho ngày hôm qua ta con 8 con 1 thì ăn về cho mình con 11 thì ta ăn được chạm đấy là chạm 1 Đấy và ở cái vị trí này ngày hôm nay là ở đây ta có con 6 con 8 thì ăn về cho mình con 43 ăn về cho mình con 43 thì hôm nay thì nó không ăn thẳng kho nó không ăn thẳng với nhá nhưng mà nó lại quay lại nó lại đổi bóng nó lại ăn sang bóng Đấy. nó lại ăn sang bóng thì bóng của con 8 là con 3 thì à, kết hợp với lại à, cái, những cái, cái cầu khác thì nó đã ăn được con con à, đặc biệt của ngày hôm nay và nếu như cây cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy cho quý anh chị em thì ở cái vị trí này, ở cái vị trí này quý anh em nhé. Ở cái vị trí này thì mình sẽ có là chạm 1 và chạm 4 cho ngày mai. Mình sẽ có chạm 1 và chạm 4 cho ngày mai theo như cái cầu này quý anh em nhé. Đấy. Cho nên quý anh chị em hãy để, để ý cho mình cái cầu này vào ngày mai. Đấy, hãy để ý cái cầu này vào ngày mai cho mình. Ở cái vị trí này là tao sẽ có chạm 4 và chạm 1 cho ngày mai theo như cái vị trí này. Quý anh em nhé. Đấy và tiếp tục mình sẽ đưa cho quý anh chị em tham khảo một cái đường cầu nữa quý anh em nhé một cái đường cầu nữa nó chạy cũng khá chỉ là ok Đấy. <clears throat> và cái uh, mình sẽ đi vào cái bảng đặc biệt mình sẽ đi vào cái bảng đặc biệt uh, tuần ở trong cái bảng đặc biệt tuần này thì à, mình sẽ có một cái cầu như sau để chia sẻ với tất cả quý chị em thì à, quý anh chị em hãy để ý cho mình là cái cầu thì này thì nó bắt đầu chạy từ cái ngày đấy là ngày à, à, 25 mình sẽ lấy hai con đuôi là con à, từ ngày 25 tháng 10 để bắt chạm cho cái ngày là ngày 11 Đấy, tháng 11 quý em nhá. Thì ở đây là ta có con hai con đuôi đặc biệt là con 84 thì ăn về cho mình con 86 này, ăn chạm chạm 8 này. Đấy. Và bên này là con 09 thì ăn về cho mình con 94, ăn chạm 4 này. À ăn chạm 9 này. Đấy. Và tiếp tục ở đây là cho ngày hôm qua là ta có con 1 và con 6 thì ăn về cho mình con 11 thì cái cầu này mình đã chia sẻ cho quý anh chị em đã đụng mấy hôm rồi nói cầu nó chạy ăn thông nhưng mà cái cầu này hôm qua thì nó nó là cái ngày à, bước sang ngày hôm nay là ngày à, đầu tuần cho nên là mình cũng không không à, không chắc chắn về cái cầu nó sẽ chạy thông cho nên là mình đã bỏ được cái cái cái chạm 3 và chạm 9 đi đấy là mình sẽ bắt cái chạm không và à, chạm không và chạm một thì cho nên hôm nay thì nó đã chỉ để ở trên kênh Đấy, và nếu như ừ, theo những cái cầu này mà mình à, bắt cho anh em mấy hôm trở lại đây thì à, hôm nay ta lại có chạm 3 này và chạm 9 thì nó ăn được cho mình về cái chạm 3 Đấy nó đã ăn về cho mình cái chạm 3 thì nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy thì ở cái vị trí này là ta, ta sẽ có là chạm 2 và chạm 4 cho ngày mai quý em nhé ta sẽ có chạm 2 và chạm 4 cho cái cầu này vào ngày mai ngày thứ ba ngày à, mùng 5 tháng 11 năm 2019 thì theo như cái cầu này ở cái vị trí như thế này thì nó sẽ có là chạm 3 Đấy. Hãy xin lỗi quý em nó sẽ có chạm 2 và chạm 4 cho cái cầu này cho ngày mai quý em nhé Đấy. và tiếp tục thì à, ở cái cầu bảng đặc biệt tuần này thì mình đã có một cái cầu như vậy để chia sẻ cho anh em và sau đây thì mình sẽ vào cái bảng đặc biệt à, tháng để mình chia sẻ cho anh em một cái một cái đường cầu nữa mà mình cảm giác nó chạy cũng khá chỉ là ok nó chạy cũng khá chỉ là ok quý anh em nhé đấy <clears throat> và đây là cái cầu à, tiếp theo mình muốn chia sẻ với anh em thì mình cũng đã sẽ lấy ra hai cái con đầu vào của cái giải đặc biệt của cái tháng là tháng 11 năm 2017 Đấy, để bắt làm chạm cho cái à, cái ngày bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11 này Đấy, cho đến ngày hôm nay là ngày mùng ngày mùng 4 tháng 11. <clears throat> thì quý anh chị em hãy để ý này, ở đây là ta có con 8 và con 3 này thì mình sẽ lấy con 8 và con 3 hai con đầu vào của ngày mùng 1 tháng 11 năm 2017 này làm chạm cho cái ngày ngày mùng 1. Đấy, tháng 11 năm 2019. Thì ngày mùng 1 tháng à, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019 thì đuôi giải đặc biệt nó về cho mình là con 68 thì ra là con 88 này và ngày hôm sau thì ở đây cái vị trí này con 99 này con 9 và con 9 thì mình sẽ lấy con 9 con này kết hợp để làm chạm cho ngày hôm sau là ngày mùng 2 tháng 11 thì nó về cho mình con 94 này thì ta tiếp tục ăn được cái chạm 4 và tiếp tục cho ngày hôm qua cho ngày hôm qua là ngày mùng 3 thì ở cái vị trí này là con 3 con 1 thì mình sẽ lấy con 3 con 1 làm chạm cho cái ngày là ngày hôm qua là ngày mùng 3 Đấy, ngày mùng 3 tháng 11 à, thì nó ăn về cho mình con 11 thì ta ăn được cái chạm 1 Đấy. và tiếp tục cho ngày hôm nay ở cái vị trí này là ta sẽ có con 4 và con 0 Đấy, làm chạm cho ngày hôm nay thì hôm nay đuôi đặc biệt nó về cho mình con 43 thì ta tiếp tục là ăn được cái chạm 4 theo cái cầu này của nhau. ta lại tiếp tục ăn được cái cầu 4 theo cái cầu này và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn xuất hiện cho tất cả anh em thì ta sẽ có là chạm 0 và chạm 9 cho ngày mai ta sẽ có chạm 0 và chạm 9 cho ngày mai quý em nhé Đấy. cho nên cho nên quý anh chị em hãy lưu ý vấn đề đó cho mình Đấy. hãy lưu ý các cái chạm 0 và chạm 9 này cho mình cho cái cầu này cho ngày mai quý em nhé ngày thứ ba ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 đây là toàn bộ những cái cầu kèo mà mình muốn chia sẻ cho anh em vào ngày mai, ngày uh, thứ ba, ngày thứ ba các anh em nhé, ngày mùng 5 tháng 11. Đấy. Thì uh, sau đây thì mình sẽ quay vào cái bảng chốt số này, mình sẽ quay vào cái bảng chốt số cũng như là chốt chạm đề cho tất cả quý anh em tham khảo vào ngày mai. <clears throat> và mình sẽ hy vọng là cái cầu này mình sẽ chia sẻ cho quý anh chị em vào ngày mai nó sẽ giúp ích cho tất cả quý anh chị em. Thì ngày mai ngày à, mùng 5 tháng 11 năm 2019 mình bắt cho anh em đề kết này đề kết là đề chậm 2 và chậm 4 chậm 2 và chậm 4 quý vị nhé chạm 4 tổng đề tổng đề thì mình bắt cho anh em một cái tổng đề một cái cái tổng đề mình kết cho ngày mai thì mình sẽ chia sẻ ra cho tất cả quý anh chị em chúng ta cùng tham khảo với em nhé Đấy. và mình hy vọng là cái à, tổng đề này nó sẽ à, à, kết hợp với lại cái chạm đề để cho tất cả quý anh chị em chúng ta tham khảo và chiến thắng vào ngày mai Đấy. mình hy vọng nó sẽ tiếp tục tưng bừng Đấy. lấy lại được cầu lô và cầu đề cho ngày mai các em nhé Đấy. thực chất ra thì cầu đề ngày hôm nay thì nó đã vận vận chạy các em nhé nhưng mà mình thấy nó Đấy, sang tuần cho nên mình à, không không muốn bắt Đấy, cái cầu cụ cho nên là mình đã bỏ nó đi thì mình bỏ nó đi thì nó lại ra Đấy. ngày mai thì mình bắt cho anh em chạm đề đấy là chạm mà 49 này 4 9 và à, và tổng 49 và tổng tổng 4 tổng 9 và tổng 27 tổng 27 và mình thiên về cái tổng 7 với anh em nhé mình thiên về cái tổng 7 cho ngày mai hôm hôm qua thì cái tổng 2 nó xuất hiện hôm nay tổng 7 nó xuất hiện nhưng mà mình nghĩ rằng là cái tổng 2 và tổng 7 này ngày mai nó cũng rất chi là đẹp đấy ông rất chìa đẹp quý nhá và <clears throat> dựa theo um, cái uh, chạm đề cũng như là cái tổng đề kết thì mình sẽ bắt cho quý anh chị em một cái bộ đề đầu tiên đó là bộ đề uh, bộ đề 24 bộ đồ đề đầu tiên đó là bộ đề 24 24 quý em nhé Đấy. thì ở trong cái bộ đề 24 nó gồm là có này 242 này 242 này 292 này tiếp đến là 747 và cuối cùng của cái bộ 24 này là à, 797 797 quý nhé Đấy, 797 và tiếp tục cái bộ đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho quý anh chị em cái bộ đề thứ hai mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh em nhé lại là một cái bộ đề nữa đấy là bộ đề 04 anh em bộ đề 04 ở cái bộ đề 04 này á, thì à, nó gồm là có là à, 040 này 040 này rồi à, 090 này tiếp tục là đến à, 454 này và tiếp tục của cái bộ đề à, 04 <clears throat> này thì ta có cặp 5995 đấy đấy là ở cái bộ đề à, 04 và mình sẽ bắt cho anh em một cái bộ đề nữa một sẽ bắt cho một cái à, anh em một cái bộ đề nữa đấy là bộ đề à, 02 02 nó có chạm 2 và trong đó là nó có tổng 27 đấy, tổng 2 và tổng 7 các em nhé thì ta sẽ có là 020 này <clears throat> ta sẽ có là ở trong cái bộ đề 02 thì mình sẽ có đầu tiên đó là 020 20 tiếp đến là 070 070 2552 và cuối cùng đó là à, 5775 đấy, 5775 đấy là ba cái bộ đề mà mình kết hợp giữa à, chạm 2 chạm 4 và tổng đề 49 đấy. và mình bắt cho anh em ba cái bộ đề kết của bản thân mình bản thân em chi kết đấy là cái bộ đề 24 bộ đề 04 và bộ đề 02 ở ừ, cái bộ đề 24 thì nó gồm có là 242 292 7 747 và 797 Đấy. Còn đối với bộ đề 04 thì nó gồm có 040, 090 Đấy. Và 4554 và 5995 Ở đấy là ở bộ đề 04 Còn ở bộ đề 02, bộ đề 02 thì nó gồm có là à, 020 này, 070 này, 252 và 575 Đấy, đấy quý vị nhé Đấy. Còn về phần lô, về phần lô thì mình sẽ bắt cho anh em Mình sẽ bắt cho anh em à, một con à, độc thủ lô cũng như là một con bạch thủ lô cho ngày mai quý vị nhé phần lô lô mình sẽ bắt cho quý anh chị em một con độc thủ lô và một con bạch thủ lô cho ngày mai và ở phần uh, lô này thì mình sẽ bắt cho anh em một cái uh, con độc thủ lô và một con bạch thủ lô mà mình hy vọng ngày mai nó sẽ tiếp tục tương bừng được lợi cho tất cả quý anh chị em và quý anh em nhé Đấy. thì cầu lô thì đã mấy ngày thông gậy thì hôm nay nó đã quay lại nó đã ăn lại cho mình được một con uh, lô ngày hôm nay con duy nhất ở trên kênh ngày hôm nay Đấy, đó là cây con 07 mình đây cây cầu nó chạy rất chia ok của cây cầu của con không bảy ngày hôm qua cây cầu con không bảy của ngày hôm qua quý em nhé cây cầu con không bảy của ngày hôm qua thì mình sẽ hôm nay thì nó sẽ có là cái con là 7997 Đấy, 7997 cho ngày mai quý em nhé ngày mai mình sẽ bắt cho anh em là cái cặp lô 7997 thì ở cái con độc thủ lô mình sẽ bắt cho anh em là con 79 là con độc thủ lô cho ngày mai còn con bạch thủ lô con bạch thủ lô quý em ạ con bạch thủ lô là con 97 đấy và lô ghép xiên là cả cặp 9779 luôn đấy cái lô ghép, cái ờ, lô ờ, ghép xiên đầu tiên đấy là cái con là 79 và con uh, 97 đây là hai con lô xiên mình rất kết cho ngày mai đấy và quý anh chị em có thể kết hợp với lại cái con ờ, với cái cặp thứ hai đấy là cặp lô thứ à, cặp xiên lô, lô xiên thứ hai đấy là con 97 này 97 này và 97 và một con lô 97 và con lô 95 95 quý nhiệm nhé đấy. đấy là hai cặp à, lô xiên cho ngày mai ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 và cái kênh uh, soi chuyên gia soi cầu 24 giờ cho chốt cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 độc thủ lô 79 bạch thủ lô 97 lô ghép xiên 9779 9795 và kết đề chạm cho ngày mai đấy là kết uh, chạm 2 và chạm 4 tổng đề kết tổng đề đó tổng 49 và tổng 27 cho ngày mai còn bộ đề kết ngày mai ngày 24 tháng à, ngày à, bộ đề kết cho ngày mai ngày mùng 5 tháng 11, là mình kết bắt cho anh em là cái bộ 24 bộ 04 và bộ 02 thì mình à, hạ <clears throat> hạ dàn ép vị cho quý anh chị em là ở cái bộ 24 là nó gồm có là 242 này 292 và 474 và 797 còn ở cái bộ 04 thì nó gồm là 040 090 à, 5445 5995 Đấy. còn ở cái bộ đề 02 thì mình bắt cho anh em là 020 070 2552 và 5775 đấy là những cái con à, à <clears throat> con lô cũng như là con đề cũng như những cái chạm đề cũng như những cái tổng đề cũng như những cái bộ đề mà mình muốn chia sẻ tất cả quý anh chị em vào ngày mai Đấy, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 thì ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 mình chúc tất cả quý anh chị em và phát lộc phát tài quý anh em nhé và quý anh chị em hãy đến với cái uh, kênh của mình cũng như cái video của mình thì hãy hãy để lại cho mình bằng những những, những lượt like cũng như những lượt comment quý anh em nhé thì hôm ngày hôm nay thì mình cũng cảm ơn là 1445 à, lượt anh em đã vào à, xem và like cái video của mình Đấy. thì khi anh em vào xem và like hãy cái video của mình ấy thì hãy à, để cho mình một chút thời gian hãy à, chia sẻ cái video của mình hãy chia sẻ cái video của mình quý em nhé lên các trang mạng xã hội để cho tất cả quý anh chị em ở trên mọi miền tổ quốc có thể là tìm và biết đến cái kênh của mình thì uh, mỗi khi mà mình chia sẻ đấy thì nhiều người uh, nhiều à, quý anh chị em chưa biết cái kênh của mình thì uh, có thể là vào xem để uh, biết được những cái đường lối những cái cầu kèo cũng như là những cái con số mà mình đưa lên cho anh em tham khảo hàng ngày đấy đây là cái điều thứ hai còn cái điều thứ ba mà mình muốn uh, quý anh chị em hãy uh, hãy uh, <clears throat> để lại cho mình bằng những lượt đăng ký thì quý anh chị em mà thấy hãy có ta ở trên kênh là mình có để cái biểu tượng ở đây thì quý anh chị em hãy click vào cái biểu tượng này thì mình có thể là nhấn được cái nút đăng ký kênh thì khi quý anh chị em bỏ lại cái nút đăng ký kênh thì à, mỗi khi mình phát video lên thì quý anh chị em là những người nhận được cái video đầu tiên và quý anh chị em like like vào cái video thì mình có thể là xem xem được đấy, đấy những cái cầu kèo cũng như là những cái à, con số mà mình đưa cho anh em tham khảo vào ngày hôm sau đấy là những cái điều mình muốn uh, <clears throat> uh, chia sẻ đến tất cả quý anh chị em đấy và quý anh chị em hãy uh, hãy uh, vào xem hãy để thêm lại cho mình bằng những lượt uh, comment này những lượt like này cũng như những lượt chia sẻ với những bạn để cho giúp mình hãy uh, giúp cho MC cũng như là giúp cho uh, kênh lấy một cái uh, điểm tương tác để càng ngày càng phát triển hơn Đấy. và thôi thì uh, kênh uh, chuyên gia soi cầu 24 giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em vào buổi tối ngày mai quý anh nhé Đấy. ngày uh, thứ ba ngày uh, mùng 5 tháng 11 hai ngày năm uh, à, 2019 chúc tất toàn thể quý anh chị em Đấy. phát lộc phát tài sau 66 giờ 30 quý anh em nhé